nam mô thầy nhé nam mô tham maya nam mô sang thầy nhé dạ kính lễ xin trí đức à, kính chào tất cả quý vị dạ nghe rõ ha à, sorry ờ, nhưng bận công việc về không kịp ha dạ, trải xếp à, trước khi vào học chúng ta cùng nhau bản lề văn bảo tất tắt Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantan Abhivademi วัคคาโตภะวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิบันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสมมาสัมพุทธมาตุลังสัสสัพมังนุตตมังอภิวาทิยปาเสสังอภิธรรมัตสังตองไดนไม่ต้องตัดขึ้นหลังไหลเป็นพวกเรางานระบบการทางการเทิม sinh hoạt tinh tri do ngày thiên một không thể lý giải một tham gia dạ <clears throat> ờ, nãy giờ đọc cái đầu ha giờ đọc tiếp không quý vị đọc tiếp không hay sao đấy dạ, đọc tiếp chút đi, đọc tiếp vậy còn sớm mà. À, đặt đọc tiếp nha à, mời Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. và dạ, con kính chào Thầy, và dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. và dạ, con xin đọc lại đoạn 2. Bà Quỳ Sa Tình Ri Già Ni Chặt Khun Ri Giang Sô Tình Ri Giang ga nên ri dân chi quyền ri dân ca diên ri dân ít thiên ri dân bố ri xin ri dân ch'i quy tin ri dân ma nền ri dân số khiên ri dân đúc khiên ri dân so ma nát xin rí dân Đô Má Nát Xin Rí Giang Ô Bách Khiên Rí Giang Sát Thiên Rí Giang Quy Rí Dìn Rí Giang Sát Tên Rí Giang Sa Ma Thiên Rí Giang Bành Nhìn Rí Giang A Nành Nhà Tát Sa Mỹ Tên Rí Giang Anh Nhìn Rí Giang anh ta quyền Anyata Winriyan có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là một nhãn căn hai dĩ căn ba tỷ căn bốn kiệt căn năm thân căn sáu nữ căn bảy nam căn tám mạng căn 9 tâm căn 10 lạc căn 11 khổ căn 12 hỷ căn 13 ưu căn 14 xả căn 15 tinh căn 16 tấn căn 17 niệm căn 18 định căn 19 tuệ căn 20 vị tri đương tri căn 21 vị tri căn 12 22 của tri căn Dạ con xin đọc tiếp.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 Đoạn 3 Chattaro Athipatti Chanda Thipatti Viriya Thipatti Chitta Thipatti Vimangsa Thipatti có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục hai cần ba tâm và bốn thẩm Chattaro ahara Kabalikaro aharo Faso nutiyo Mano sành tan nà tatiyo Quỳnh nhà nàng chát tút thằng Có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực.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 hán quả trí trong các căn ở giữa dĩ chi căn tức là sáu trí mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và và danh mạng căn Dạ, con đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng.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 Dạ thưa con đã đọc xong, con à, kính mời à, xích à, à, Pháp vùng Lào Cai đọc tiếp ạ. À. Con kính tri ân quý sư quý bào, quý cô tư nữ và đạo tràng. thưa chị Tina kính đảnh lễ bà ngôi tâm bảo ân đức Phật ân đức Pháp ân đức Tăng ạ con kính đảnh lễ ngài trí đức cùng toàn thể chư tôn đức tăng quý cô tu nữ nhận diện trong zoom con kính chào thầy kinh ạ con xin à, kính chào toàn thể đạo tràng cảm ơn cô mất ta cô hồng nhung cho biết tín hiệu dạ cảm ơn sư châu nguyễn ạ dạ con xin được đọc bài ạ mít mít saka sangha hồ yếu những hỗn hợp pháp đoạn 1 Nisaka Sangha Hề Cha Hề Tu Lô Phô Đồ Sô Mô Hồ A Lô Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân 1.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 ơn cho nguyễn đã post bài xin mời vị kế tiếp ạ à. Dạ, à, con xin kính đánh lễ ba ngôi tâm bảo Phật Pháp Tăng. Con xin kính đánh lễ à, sư chi Đức. Con xin kính đánh lễ cô sư cô Như Pháp. Con xin kính chào thầy Kinh. Con xin kính chào cả lớp. và dạ, con xin phép à, đọc bài ạ. À. Dạ. <coughs> Đoạn ba Chataro Atipati Chandatipati Virya Thipati chitta thipati vì mằng xá thipati có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục hai cần ba tâm và bốn thẩm Chataro Ahara Kapalikaro Aharo Faso Dutiyo Mano Sang tana Chetana Tana Tatiyo vì nhà Vijnanam Chattu thần có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. Inri Jesu và Bane Tha sota pati Sotapati Magana Nyanam Anyanyata Samitin Viyang arahat tấp arah arahat tấp phá lá nhá năng anya ta vì ví dần ma chê cha nhà na ní en nhí cha ni tí ba vù chẳng tí chỉ vì tình quý dần cha vũ bà vũ bà và Sena Đù Vi Tần Hồ Tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đào quần, đạo tệ, vị chi đương chi căn tức dự lưu đạo chí, căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ chi căn tức là A-la-hán quả trí, trong các căn ở giữa, ý chi căn tức là sáu trí Mạng căn gồm cả hai sắc, mạng căn và danh mạng căn.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 Dạ thưa con đã đọc xong, dạ con kính tri ân thầy, dạ con kính cảm ơn đạo tràng. À, dạ thưa thầy, Ờ, mọi người trong room là đã đọc xong hết rồi con kính thỉnh thầy uh, cho lớp học bài phát ngày hôm nay ạ à. dạ con kính nhân mít đến thầy ạ à. xạ thú xạ thú xạ thú xạ thú rồi nam một bích thai giác nam mô tham gia nam mô nãy giờ nghe với quý vị ờ, nói sư cô như pháp gì đó là ai vậy ta là dòng quản thế tên này. cô Nhật Quỳnh Nhật Quỳnh đâu đâu thấy đâu à, không thấy đâu không thấy Nhật Quỳnh đâu ồ Hồng Nhất hả à Hồng nhất là sư cô Nhật Quỳnh đó hả à, vậy thì cung thỉnh sư cô lên nói vài tiếng cho bà con người ta quan hỷ coi rồi xuất gia làm sư cô trốn luôn tới giờ luôn từ bỏ hội chúng ha Mời sư cô Hồng Nhật lên có đôi lời với người ta cái tiếng <laughs> rồi mời sư cô Hồng Nhật nha lên lẹ nha rù không trả không trả lời nó giấu nha trốn luôn ha cái này trốn luôn ẩn danh luôn ha là, là, là, lên núi luyện củ âm chân kinh à, à, thứ à, cái lễ sư tự đức có vào luôn rồi bây giờ mình à, bắt đầu vào à, phần thứ nhất là à, câu hỏi đố vui à, đố vui có thưởng bây giờ có thưởng biết thưởng gì đây không <laughs> gì đây rồi ờ, MC chuẩn bị chưa tôi thư ký chuẩn bị chưa 10 điểm <laughs> lấy 10 điểm câu số 1 khi hôn trầm thủy miên sanh khởi khi hôn trầm thủy miên sanh khởi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dưỡi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dưỡi vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng Vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng? <laughs> rồi ok gom lại ờ, câu cho nó rõ ràng ha à, câu thứ nhất ha dễ ạt ha Nên lấy 10 điểm easy luôn ha khi không nằm thì nguyên sanh khởi thì khiến chúng sanh buồn ngủ giá dự rồi vậy khi không có con thủy thì không có ngủ phải chăng rồi à, đây còn ai đây còn suy nghĩ chút xíu ha cho quý vị suy nghĩ chút xíu <laughs> trong khi chờ đợi nó kêu coi tên nào mà đẹp nhất kêu lên tên nào Rồi, Pháp Nguồn Lào Cai thấy tên đẹp quá mẹ cười đó nha. <laughs> Mời mời Pháp Nguồn Lào Cai lên. Dạ. <laughs> con xin ờ, kính chào thầy kênh dạ con cảm ơn cô Meta con ờ, xin được thử trả lời nhưng mà chắc là chưa chuẩn bởi vì con chưa uh, chưa chưa được uh, nghĩ kỹ lắm nhưng mà khi hôn trầm thụy miên sanh khởi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ dã rượi vậy khi không có hôn thụy thì không ngủ phải chăng đã dạ, câu này không có đúng thưa, thưa thầy bởi vì là khi hôn trầm thụy miên thì lúc đó là à, chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ dã rượi là đúng nhưng mà à, không có hôn trầm thụy miên thì chúng sanh thì cũng vẫn phải ngủ bởi vì là khi làm thì cơ thể nó uh, nó cái cái ngủ đó là một cái nhu cầu thiết yếu và nó là sự uh, tự động khi mà đến tối thì đi làm cả ngày thì tối thì phải ngủ mà mà cơ thể lúc đó là làm làm thì cũng phải có sự nghỉ ngơi cho nên là con nghĩ là khi không có hôn thụy thì uh, thì chúng sanh thì vẫn vẫn phải ngủ chứ nói câu vế thứ hai con thấy không có đúng á dạ con xin được uh, trả lời như vậy có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con rồi thôi rồi rồi xong rồi mời thêm vị các bếp rồi ngồi yên đó <laughs> mời đây có ai đây mời cô bé ta cô bé ta lấy 10 điểm cô bé ta rồi cô bé ta nha Dạ, Nam Mô Bố Tát Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đọc lại câu số 1. Khi hôn trầm thủy men sanh khởi, sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ dạ dưỡi. Vậy khi không có hôn thủy, thì không ngủ phải chăng? dạ đau mắt rồi nữa dạ thưa thầy con xin trả lời là khi hôn trầm thủy miên sanh khởi khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ dạ dười thì đúng rồi và dạ, khi mà cái hôn à, trầm thủy miên mà nó sanh khởi thì à, chúng chúng ta ai cũng buồn ngủ giả dưỡi và dạ, cái phần này thì đúng rồi phần thứ hai là vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng và dạ, cũng đúng luôn nữa thầy nghĩa là theo con là khi mà không có cái cái cái truyền cái này đó hôn thủy mà nó khởi lên đó, thì chúng ta không có bị buồn ngủ không có bị giả dạ dưỡi và con chỉ có cái ý như vậy đó thầy nghĩa là không có hôn trầm thủy miên sanh lên thì thì chúng ta đâu có buồn ngủ đâu có giả dạ dưỡi đâu dạ con xin trả lời như vậy không biết có đúng hay không à, xin thầy chỉ dạy cho con ạ <laughs> đúng hay đúng hay <laughs> của ta cũng trí tuệ sao thứ sao thứ nhưng mà chưa chưa đúng hoàn toàn ha ngoài thêm ngoài này gọi ai này à, Hồng Mai mời cô Hồng Mai 2020 Cô Hồng Mai sinh năm 2020. Rồi, xin mời. Dạ, con kính lên lễ ba ngôi tam bảo. Con kính lên lễ sư trí đức, à, kính lễ cô tu nữ như, à, kính lễ à, sư tuệ đức, cô kính, kính lễ à, viết chữ tăng, kính lễ cô tu nữ như pháp, kính lễ với cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng, à, kính chào thầy kinh. Dạ, con xin đặt câu hỏi khi hung cầm thủy nhiên sanh khởi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dự vậy khi không có hôn trầm thủy miên, thủy miên thì không ngủ phải chăng và dạ, khi có hôn trầm thủy miên là các truyền cái thì chúng ta buồn ngủ là đúng nhưng mà khi mà không có hôn trầm không có hôn thủy thì vẫn ngủ bằng tâm hộ kiếp thì đó là giấc ngủ sinh lý dạ con xin hết ạ à.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 Khi hôn trầm thị miên, sanh khởi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dự Vậy khi không có hôn thị thì không ngủ phải chăng? Dạ, à, cái, à, cái cái hôn trầm á, thì làm cho à, tâm nó trở nên thụ động lười nhát còn cái uh, thị miên á thì làm cho cái tâm uh, nó rơi vào cái trạng thái buồn ngủ yeah, dạ, thì uh, cái đoạn đầu tiên là khi hôn trầm thị miên sanh khởi sẽ khiến chúng sanh vào rơi vào sự buồn ngủ giả dự thì là là đúng yeah. Dạ. còn vậy khi không có hôn thị thì không ngủ phải chăng dạ cái hôn thị á, thì nó sẽ là cái cái uh, cái cái chướng ngại của uh, trong sự tu tập của uh, thiền thiền thiền định à. nó nó sẽ làm cho cái thân mình nó bị mệt mỏi uh, nó làm cho cái thân mình bị mệt mỏi quá độ hoặc là giống như là uh, cũng buồn ngủ uể oải yeah. Dạ nó cũng có thể là uh, có có con nghĩ là uh, cũng có thể là khi vậy khi không có hôn thị thì không ngủ phải chăng và dạ cũng uh, nó cũng có thể là sắp buồn ngủ chứ không phải là ngủ thưa thưa, thưa thầy <laughs> con không biết con nghĩ là như vậy đó Ờ, cái cái đầu tiên là đúng rồi nhưng cái sau thì nó cũng có trạng thái ờ, thấp khắp giống như là sắp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 hôn trầm thủy miên sanh khởi sẽ khiến khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dưỡi dạ đúng rồi thầy nhưng mà câu thứ hai là vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng dạ thưa thầy câu này cũng đúng nhưng mà như các bậc a la hán thì đâu có còn hôn thủy đâu thầy nhưng mà khi mà mệt thì thì cũng ngủ thôi thầy thì cái đó tâm nó rơi vào hậu kiếp rồi thầy con thấy cô mai nói cũng đúng mà thầy đâu có sai đâu mà sao thầy không chịu Ờ, con xin lãnh trứng con chỉ ờ, có chút xíu ý kiến vậy thôi à dạ con kính nhân mít cho thầy Ai, xa thứ xa thứ phải nói là bậc a la hán mới được chứ không có nói bậc a la hán là không có đúng ha bậc a la hán thì không có không thị nhưng mà khi mà thân mệt thì bậc a la hán và vẫn ngủ như thường ngủ mình rơi vô kiếp liền ha, chứ không phải gọi phải không thị mới ngủ à, cho nên phải nói rõ ràng ha chỉ có bậc a la hán mới không có hôn thị đúng chưa Ờ, mà cô cô Meta cũng nói rất là chí lý như quý vị, không có hôn thị thì không ngủ. Thì cũng đúng vậy, <laughs> không có hôn thị không ngủ. <laughs> không có hôn thị thì ngủ. Rồi, đó là câu số 1 ha, cô Meta cũng được à, giờ chia đi ha, chia chia cô Meta năm điểm. À, cô ai đây nè, ai nói được đây. Ai cũng được 5 điểm ha rồi hỏi người được nắm thú hồn <laughs> rồi câu số 2 thì mỗi người năm điểm đó mỗi người cho năm điểm đều năm điểm <laughs> mỗi người năm điểm được rồi chia đều đi ha chia ra đều rồi câu số 2 câu câu a đó là câu cái câu đầu là ta mở cho mình thấy ta mở mở cái mở là đâu có đúng không đúng gì ha câu a thấy câu b câu số gì vậy rồi câu số 2 nè, cô A thấy cô B đeo những xoàn đẹp. Đeo những xoàn đẹp. Cảm thấy phấn khởi trong lòng. cảm thấy phấn khởi trong lòng nhưng liền chợt nghĩ nhưng liền chợt nghĩ mở một kép nhưng liền chợt nghĩ tôi không có xoàn không có học xoàn tôi không có học xoàn nhưng tôi có vàng ha đó <laughs> kép tôi không xoàn nhưng tôi có vàng nó mà kéo lại đừng có vàng rồi ý sanh bực bội với cô B rồi ý sanh bực bội với cô B phải đi đến gần cô B, nhìn học xoàn rồi biểu môi. Đi đến gần cô B, nhìn học xoàn rồi biểu môi. Đấy. Sau đó cô A về nhà nghĩ lại thái độ của mình sau đó cô A về nhà nghĩ lại thái độ của mình hồi nãy cảm thấy kỳ cục cảm thấy kỳ cục Rồi, đó là câu chuyện ha, quý vị lên ờ, cùng nhau phân tích câu chuyện này coi sao mấy bà mà thấy tròn cái bà kia đây một tròn ờ, thấy khoái lắm nhưng mà cũng <laughs> nghĩ là mình không có tròn nhưng mà mình có vàng ấy rồi xanh ờ, phát xanh ý bực quê này đến nhìn cái học tròn rồi biểu môi à, sau đó về nghĩ lại thấy mình làm kỳ cục quá ha Vậy bạn coi đã. <laughs> OK, rồi mời quý vị lên phân tích nha. yeah. Dạ. uh, ờ, ờ, pháp pháp nguồn lào cai phân, mình gợi ý ha mình gợi ý ha pháp nguồn lên lên phân tích ha, thử ha yeah. Dạ. thì khi mà mình thấy cái người nào á mà nó có cái gì đó mình, mình cảm thấy mình cảm thấy như thế nào và khi mà nghĩ đó thì mình cảm thấy cái sự khó, khó chịu trong mình với và khi mà mình làm gì á mình có ưa có cảm thấy mình mình cảm thấy mình hối hận gì đó something like that thì á như vậy đó như, gợi gợi ý như vậy đó ha à, pháp nguồn lào ca lên phân tích đi ha ok cảm ơn ha mình xuống ha Dạ, cảm ơn Huynh tránh Tâm. Dạ, thưa Thầy, con thử phân tích có thiếu đâu thì uh, mời uh, cả cả đại tràng phân tích tiếp Đã. Dạ. cảm ơn cô Meta cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàn đẹp à, cái này là nhãn thức sanh khởi uhm, cảm thấy phấn khởi trong lòng là có sự um, vui thú đó như là gọi là thọ thọ thọ hỉ đó sanh khởi ạ um, rồi chợt nghĩ tôi không có xoàn nhưng tôi càng là có nghĩa là cái này à, là cái tâm ngã mạn sanh khởi ạ dạ. à, tôi ờ, à, rồi ý sanh bực bội với cô B à, có nghĩa là tâm sân tâm sân à, sanh khởi à, khi đến gần cô B nhìn hột xoàn rồi bĩu môi cái này cũng là như kia là thái độ ngạ thái độ dè biểu chê đấy gọi là gì con cũng không rõ cái này à, sau đó cô A về nhà nghĩ lại thái độ của mình hồi nãy và cảm thấy kỳ cục là cái cái tâm này là tâm trọng hối ờ, và trọng hối vì cái hành động của mình ừ. Ừ. dạ con xin phân tích ngắn như vậy còn con mong đạo tràng bổ túc thầy lại con xin được xin mic ạ Dạ thưa con thấy ừ, rơm im ắng quá và dạ, con xin trả lời đại nha thầy. Dạ con xin đọc lại câu hỏi. Dạ con xếp phép môn Lào Cai. Dạ cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàn đẹp, cảm thấy phấn khởi trong lòng nhưng liền chợt nghĩ tôi không có xoàn nhưng tôi có vàng. Rồi ý sanh bực bội với cô B, đi đến gần cô B, nhìn hộp xoàn rồi biểu môi sau đó cô A về nhà nghĩ lại thái độ của mình hồi nãy, cảm thấy kỳ cục, phân tích. Dạ thưa thầy, trong này con thấy có à, cái ý là cô A thấy cô B đeo những xoàn đẹp, cảm thấy phấn khởi trong lòng. Cái đó là tâm tham, tham, à, tham thọ hỷ. À, dạ, rồi à, chợt nghĩ tôi không có xoàn nhưng tôi có vàng. Đó là tâm sân Ờ, ý sanh bực bội với cô b cũng sân luôn à, đi đến gần cô b nhìn hộp xoàn rồi biểu môi sau đó cô a về nhà nghĩ lại thái độ của mình thì cái phần mà nghĩ về nhà nghĩ lại thái độ của mình hồi nãy cảm thấy kỳ cục đó là à, trạo hối thầy à, tâm sở hối à, dạ nói vậy thôi thầy con thấy đâu còn <laughs> chắc ăn trứng nhiều quá bị lú <laughs> dạ dạ con có sai con nhờ thầy ờ, chỉ dạy dùm cho con dạ con mời ờ, cô mai dạ cô nhung dạ lên cứu bộ dùm con cô ơi ờ, <laughs> ăn trứng hoài còn sợ rồi <laughs> <laughs> Rồi, chuyện vui quá à. À, ai nói im ru rồi còn mấy ta cũng im ru luôn <laughs> rồi bây giờ à, cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàn đẹp dễ chưa cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàn đẹp là gì cảnh sát chưa chưa tới chưa khoáng, cảnh sát rồi nhãn thức sanh khởi ờ, nhãn thức gì nhãn thức quả thiện xa thú xa thú quá gồ lô giỏi ha ờ. thiện sao rồi cái trong lòng ờ, cảm thấy phấn khởi phấn khởi này thì lộ động đóng gì tham thọ hỷ à, xà hữu xà hữu thấy phấn khởi là ha tham thọ hỷ mà hữu trợ hay vô trợ cái gì vô trợ chính xác ha à, vô trợ xà tử xà tử rồi cái, à, à, trong lòng cái chân tự nhiên xong đó cái chân nghĩ lại à, tôi không có tròn nhưng tôi có vàng tôi đâu có thua gì bà đâu ha đó là gì ngã mạng đúng rồi ngã mạng là thua ý bằng thua ý hơn <laughs> cái đó về ngã mạng à, chứ không phải sân nha chưa có sân nha rồi mới sanh ý bực bội nè bực bội nữa là, là gì bực bội với cô bé mà sân sân gì mới được chứ sân không đâu được đâu sân tật đúng rồi chính xác sân tật sân phẫn nộ là sân rồi sân tật sân ganh tị đó tức ganh tị thấy có học tròn tức <laughs> sân bực bội sân à, ha ờ, ờ. được chưa à, về rồi đi đến gần nhìn học sòn biểu môi kinh thường cái dễ <laughs> <laughs> à, mà đẹp đẽ gì đó không <laughs> ờ, dễ rồi sau đó về nhà ờ, đi về nhà nghĩ lại thấy quê quá nãy giờ mình làm thái độ gì kỳ gì cực kỳ ờ, xấu hổ quá <laughs> xấu hổ à, giống như châu nguyễn tôi thấy người ta đi xe đẹp về mình nghĩ nãy mình biếu môi nó thấy xấu hổ quá ha không <laughs> sao <laughs> con chuyện chút xíu rồi chứ phải lùm lùm gì bắt à, thì huống gì ngồi thở hít vô thở ra bao nhiêu pháp sanh khởi quý vị ơi không có đơn giản đâu nha rồi à, <laughs> à, câu chuyện cho nó à, thông não chút xíu không rồi tùm lum rồi câu số ba phụ nữ hay bị vậy à đúng rồi thì, muốn không ờ, làm phụ nữ thì đừng ganh tị nữa nam nói vậy nam thấy cãi với lại làm mới <laughs> hỏi chánh tâm người nam quỷ kìa chánh tâm có khi nào ganh tị với lại ờ, thằng kia nó đi ờ, xe xịn rồi mình ganh tị đeo đồng hồ đẹp mình ganh tị có chánh tâm <laughs> không lâu tu rồi <laughs> có thì bác khảo nhiều nhẹ hơn thôi nó chỉ cái, cái tần số nhiều khi nó nhẹ cái <laughs> nó nhẹ có nhiều người nó thấy nó băm nhẹ nhưng mà nhiều người tánh là bà tánh là bà nhiều thì cũng cũng hay ganh tị thì mình mua xe xịn hơn rồi qua câu số số mấy qua là nãy câu số mấy số hai thì câu số 3 câu số 3 khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh hay khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh hay khi không có tham dục sanh thì tâm sẽ dục cũng sanh gì vậy? khi tâm sẽ dục sanh thì tâm dục sanh thì lặp đi lại vậy hay khi không có tham thì tâm dục sanh rồi câu này ai là lấy 10 điểm hay nha hết sảy đó À, và dương ai cho mc lên làm quạt náo viên cho nó ngon lành coi chiều chiều hoài chết rồi cô cháu nguyễn ơi rồi mời bây giờ cần người hỗ trợ cho cho Nguyễn ha à, chánh tâm đây chánh tâm nam đây là hỗ trợ yêu réo rồi mời đồng bào lên ờ, ủng hộ phát huy tinh thần đang nổ rồi ờ, chánh tâm lên làm ờ, gì đó kêu là MC hỗ trợ nữa <laughs> không hoài hoài chánh tâm dạ yeah. à, còn cảm ơn thầy à, à các bạn à, <laughs> à lên đi câu này dễ lắm đó thật ra nếu mà mình nghe nó mình nhìn trong cái uh, vi diệu pháp á trong cái uh, cái bản chi pháp á nếu mà thầy hỏi cái câu này nếu mà mình đọc kỹ đó khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh hay khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cuộc sanh nếu mà mình đọc từ từ á ha tâm sở dục sanh thì tham dục sanh thì thì thấy như thế nào trong cái chi pháp mà khi không có tham dục sanh á thì tâm sở dục cũng sanh không thì mình nhìn ra thật ra là nó rất là nếu mà nhìn kỹ đó thì nó cũng không có gì khó đâu bắt nguồn lào cai lên nghĩ thì ha nếu mà nhìn chi pháp đó, khi tâm tham thì sở hữu tham nó nó có sanh không thấy không nó cũng dễ không nếu mà nhìn như vậy đó mời pháp nguồn lào cai nha lên ha câu này dễ lắm mà không có khó đâu mời pháp nguồn nha chánh tâm xin xuống mít nha dạ à, câu này để con xin thử trả lời là khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh hay khi không có tham dục sanh thì tâm sở cũng sanh tâm sở dục cũng sanh dạ thưa thầy bởi vì là cái tâm tâm sở dục này thì là nó nó nằm trong à, sáu sở hữu biệt cảnh thì uh, nó sẽ um, tùy từng trường hợp nó sẽ uh, sanh khởi lên đó thưa thưa thầy thì khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh cũng có mà khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh thì à, cũng cũng đúng ạ bởi vì là cái này nó là sở hữu biệt cảnh thì thì um, nó sẽ um, nó sẽ um, tùy từng trường hợp để mà nó sanh khởi ạ đã dạ, con xin được trả lời như vậy ạ con xin phép được xuống mic đúng không quý vị đúng không alo tĩnh tâm nó đúng còn ai nữa không đúng không cô bé ta muốn lên, lên, lên, góp ý kiến là mời cô bé ta dạ nam mô bổn tha dạ nam mô tham dạ nam mô sang kha dạ dạ cảm ơn cô Pháp Nguồn. Cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con chỉ có góp thêm ý kiến với cô Pháp Nguồn như thế này thưa, thưa Thầy. Dạ con xin đọc lại câu hỏi. Khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh hay khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh dạ theo con thì con thấy là cái tâm sở dục này đó nó tùy trường hợp thí dụ như là trong cái tham dục đó thì khi có cái tâm tham dục muốn về uh, sắc thinh hương dị xúc đó thì cái tâm tham dục tâm sở tâm sở tham của tâm sở dục trong cái trường hợp này là nó sanh là đương nhiên rồi nhưng mà câu thứ hai là khi không có tham dục sanh thì tâm sở dẫn sanh nghĩa là đối với ờ, các bậc a la hán không có còn tham dục nữa nhưng mà cái tâm sở dục này dẫn sanh là bởi vì các ngài uh, không có còn à, bất thiện hay là thiện gì nữa hết nhưng mà các ngài à, muốn là các ngài luôn luôn là sống trong cái tâm duy tác và muốn độ đời độ người cho nên cái tâm sở dục này dẫn sanh mà đó là trường hợp là tác dục và còn một trường hợp nữa thầy đó là trường hợp mà khi ta không có tham dục nhưng mà ta có ý muốn là ý muốn chân chánh là ước muốn làm những điều thiện như là bố thí hành tình tạo phước giữ giới tu tập thì cái tâm pháp dục này nó danh thưa thầy và dạ, con xin bổ sung thêm như vậy thôi không biết có đúng hay không thì xin thầy chỉ dạy cho con ạ à. và con xin gửi mình trở lại cho thầy <laughs> rồi xà thử xà thử ha và lấy vế đầu lại ha khi tâm sở dược sanh thì tham dược sanh đúng hay sai khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh chào đúng được ai nói đúng nha không <laughs> sẽ dục sanh rồi, chắc làm dục sanh không sao chắc được chưa chắc đó tâm tâm thiện cũng có tâm di tác cũng có giống như cô mấy ta nói mình ra cái câu đầu này nó không có không có đúng tùy ha à, mình không có thể nói là tâm sẽ dục sanh thì tâm dục sanh được cho nên không à, nói thế đúng chưa rồi khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh thì mình đúng với sai đó, thì câu thứ hai là đúng khi không có tham dục sanh thì tâm sử dục cũng sanh à, vậy nó sanh trong những cái tâm ờ, thiện cũng có tâm di tác cũng có đạo quả gì cũng có thì nói là cũng đúng không rồi đó là câu hai đúng câu đầu thì cũng chưa chưa chưa rõ lắm ha nhưng mà coi như là phóng ngường lào cai cũng giỏi không ta cũng giỏi xử xa thứ ha rồi cho mọi người 10 điểm luôn à, ủng hộ tinh thần ha mọi người 10 điểm à, ờ, xào thử ha cô cô cô, cô Meta ờ, ráng lấy giải quán quân hôm nay cô Meta này nãy làm cai 10 điểm nè cô Meta 10 điểm nè Ủa rồi ai nãy người kia người cái năm điểm nữa không à, chưa được rồi câu số 4 bốn một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chăm chú <laughs> ok rồi một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chăm chú như vậy chàng trai đó đang trong cận định hay đắc định <laughs> đó con trai nhìn vậy nhìn cô gái nó đắm đuối ờ, vô tâm tập trung tư tưởng hết cỡ thằng ti thì như vậy là, là, là cận định hay đắc định đâu pháp nguồn là cai là nói rồi mà pháp nguồn là cai <laughs> dạ cái này một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chăm chú như vậy là chàng trai đó đang trong cận định hay đắc định dạ thưa thầy cái này thì cũng không phải cận định mà cũng không phải đắc định mà cái này phải nói là tà định thì đúng hơn như <laughs> như là tâm sở nhất hành đi với những cái 12 tâm bất thiện này thì thì thì đúng hơn ạ đã dạ con ờ, con xin được trả lời như vậy là đây cái này gọi là tà định vâng <laughs> mời, người nó chơi mời, mời ai đây cô nào trong đây có cô nào nữa không em à... Tina Nguyễn nãy là mất tiêu rồi ta Tina là Tina Nguyễn là trẻ nhất là lên trả lời Tina Nguyễn sao tới cô Châu luôn ha rồi người nói nói gắt kìa rồi mời Tina nha Tina đã mất tiêu rồi thôi mời Châu Nguyễn nè Châu Nguyễn xong rồi mời cô ta nè ờ, rồi xong tới Hồng Mai là <laughs> mọi người rồi liên hệ tới phụ nữ mời phụ nữ nhiều nhiều lên cho ý, ý kiến nè. rồi mời Châu Nguyễn trước nha Dạ thưa thầy, cái này á, là chàng trai nhìn cô gái chứ đâu phải cô gái nhìn chàng trai đâu thầy mà nói cái này con gái nhiều thầy phụ nữ đâu huynh <laughs> chánh tâm này gài quá <laughs> dạ đại công dạ câu 4 một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chăm chú như vậy chàng trai đó đang trong cận định hay đắc định vậy dạ, thưa thầy ờ, cận định hay đắc định gì cái đó là thuộc tâm thiền còn cái chàng trai này nhìn cô gái chăm chú cái này là si mê thầy ơi tâm si với lại trong này cũng có là à, để con coi à, cái này cũng thuộc là tâm bất thiện à thầy ơi chứ đâu có <laughs> tâm si định <laughs> cái này không mà là là là là không có phải à, cận định hay đắc định thầy câu này à, câu hỏi là sai thầy còn à, chàng trai nhìn cô gái đó là à, tâm chăm chú đó là tâm si Ờ, si mê dạ dạ con <laughs> con xuống mít dạ mời huynh chánh tâm alo châu nói vậy sao đúng châu nói gì người ta nhìn cô gái thôi đâu phải là tà đâu mình thấy người ta đẹp thì mình nhìn thôi mình đâu có làm gì đâu đâu có tà kiến trong đó đâu thì thấy giống như tự nhiên uh, ờ, uh, ờ, như tự nhiên chánh tâm đi ra thấy cái người đẹp thì cái đó là mình cái nhãn thức nhìn cái người đẹp thì cái tâm mình được cái cái quả thôi mình thấy người đẹp thôi chứ mình đâu có tà mình đâu có ý gì trong đó đâu mình đẹp thì mình nhìn thôi mà sao mày nói là mình si mê không nói thấy đẹp thôi mà mà thôi chết bổ túc gì thôi ha mời cô Meta với cô Hồng Mai lên rồi chánh tâm xin xuống nha dạ nhưng mà theo con là con nói là có tà định ở trong đấy bởi vì sao chi pháp cũng có có tà định mà chứ đâu có phải là ví dụ trong Ờ, trong cái bài vừa đọc ừ, buổi sáng nay đó thì cũng có chi pháp của nó cũng có những cái tâm sở nhất hành này là bảy sở hữu trong sở bảy sở hữu bên hành này nó đi chung với những cái tâm bất thiện thì gọi là tà định mà rõ ràng là con sáng nay con đọc <laughs> như vậy thì con trả lời như vậy thôi chứ còn sao mà không có tà định được bởi vì là cái anh này anh nhìn chăm chú cái cô này thì cái sự chăm chú đó nó cũng là định mà dạ dạ trong khi chờ đợi thì à, tại vì thầy kêu nên là con cũng có một cái à, cái um, câu trả lời là trả lời câu số 4 là một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chú như vậy chàng trai đó đang trong cận định hay đắc định à, thưa thầy không nên nói thế thì là trong cái định cận định và hay đắc định là ở trong tâm thiền còn đây là tâm ở ngoài và cũng như thầy từng nói là không có cái sắc nào bằng mà, mà thu hút bằng sắc người nữ đối với người nam bởi vì vậy cho nên khi chàng trai này thấy cô gái thì um, do tiềm thức mà bắt cảnh sắc à, ờ, nảy lên tâm tham à, nhìn và nhìn cô gái và hút hút hồn bởi vì cô gái đẹp quá thưa thầy dạ con xin <laughs> có ý kiến như vậy dạ xin xuống mic ạ à. Rồi, xa thứ xa thứ chàng ờ, trai nhìn cô gái mà nhìn với tâm chăm chú thì cái này là định trong tâm gì quý vị định trong tâm gì định trong tâm tham như chỗ Nguyễn với tâm si rồi đặt ha định trong tâm tham mà thuộc về sắc na định ha sắc na định chứ không phải cận định hay là Ờ, mặc định vậy đó ha à, <laughs> như vậy ha rồi đó, à, câu một đố vui cho nó vui vui xíu ha câu số 5 câu số 5 khi tâm sở tư sanh khởi nơi nào định trong năm tháng chứ không phải là, là, là, là không phải là cận định này là đắc định mà là sát na định à, mỗi sát sát na có, có, có cái tập sở giới thành đó khi tâm sở tư sanh khởi nào thì có nghiệp sanh khởi nơi đó phải chăng ha rồi mời à, cái ta tay vô lại kìa cái bánh đọc thấy cái câu này chưa rồi giờ ai lên ờ, sư phong nha mời, ờ, cố vấn mc lên hoặc ờ, nói viên chút xíu cho hăng hái ta lên kìa <laughs> nãy nãy cái câu mà thầy thầy nói cái chàng trai nhái con mắc cười quá à. <laughs> trong tâm mình ra mình nhìn mình thấy ờ, đẹp mình nhìn <laughs> thôi không có không có tham gì đâu trong tâm cái tâm thiện mình thấy châu nguyễn này ở ở ai mà nhìn châu nguyễn là nói tham tham không mà chết đó. còn cái câu này con nghĩ cái câu này là để cho chị nhung trả lời là tốt nhất á dạ tại vì chị nhung là, là trong đây là con nghĩ ờ, chị Nhung là giỏi về về những cái mà những cái câu hỏi mà khó khó như này nhất là chị, chị chị Nhung mà nói về tâm sở tư mà mà sanh khởi là chị chi pháp của chị Nhung là nắm chắc lắm á dạ vậy em mời chị Nhung nha chị Nhung lên lên nãy em thấy chị khiêm tốn quá à. chị phải làm cho mấy tụi em sách tấn lên học nhờ của chị nha chị Nhung dạ, mời chị Nhung ha chị Nhung kêu em vô đây lớp em học mà chị Nhung không lên tham gia thì không có vui tí nào á chị Nhung để dạ, em mời chị Nhung nha chị Nhung dạ alo alo ạ dạ con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đỉnh lễ quý sư quý cô tu nữ dạ con kính chào thầy kính chào các anh chị về tránh tâm khéo quá <clears throat> dạ câu năm khi tâm sở tư sanh khởi nơi nào thì có nghiệp sanh khởi nơi đó phải chăng tâm sở tư thì à, là một trong à, bảy tâm sở biến hành do đó nó sanh trong 121 tâm nhưng mà tạo nghiệp thì nó chỉ sanh ở trong 12 à, tâm bất thiện 8 tâm đại thiện và 9 thiện đáo đại thì sẽ tạo nghiệp. còn đối với 20 tâm thiện siêu thế thì tâm sở tư không có tạo nghiệp mà trong đốc các pháp đồng sanh và lúc này thì tâm sở tư nó hỗ trợ với trí để à, đoạn trừ phiền não chứ không có tạo nghiệp đã có nghĩa là trong 20 tâm đạo thì không có tạo nghiệp ạ dạ con kính tri ân thầy ạ Rồi, xà thấu xà thấu ha chính xác vậy ha à, câu trả lời rất là gọn gàng ha mười điểm ha con dung dành 10 điểm của pháp nguồn lào cai này <laughs> mỗi người 10 điểm đều nãy giờ ha à, câu số 6 Thấu nguồn 15 nữa hả? Thấu nguồn 15 điểm mà chà Còn ta cũng 15 phải không? Meta cũng 15 luôn Giờ là marathon ha Đấu với ai, ai được nhiều điểm nhất nha Khi thân tạo ác hoặc thiện nghiệp Khi thân tạo ác hoặc khởi nghiệp khi tăng tà ác hoặc thiện nghiệp thì khi đó chỉ có thân nghiệp phải chăng rồi con này con bé ta đó rồi rồi ta vô nghe chưa lấy 10 điểm của ta hay là pháp luận là cái tranh giải quán quân rồi đấy không may nữa <laughs> Rồi, mời quý vị nha. Dạ thưa thầy, con xin được trả lời câu hỏi này ạ. Khi thân tạo ác nghiệp, à, ác à, hoặc thiện nghiệp thì khi đó chỉ có thân nghiệp phải chăng? Dạ, cái câu này không có đúng ạ, bởi vì là uh, khi mà những cái hành động của thân này thì đều là do tâm uh, tâm ý dẫn đầu uh, như là tâm sở tư đi với những cái tâm bất thiện đó, thì nó sẽ tạo uh, những cái uh, nghiệp thiện à, nghiệp bất thiện như là phi phúc hành đó, thưa thầy còn nếu mà tâm sở tư này mà đi với những cái uh, cái, cái cái cái những cái tâm thiện thì gọi là phúc hành đó. thì còn Ờ, thì cũng đều là có có à, đều là do ý dẫn đầu tâm tâm tâm và ý dẫn đầu thì như tâm sở tư mà à, đi trong những cái tâm à, thiền vô sắc sắc giới vô sắc giới này thì cũng là là à, tạo ra những cái hành động là à, là bất động hành đó thì à, như vậy thì cái câu mà khi thân tạo ác nghiệp hoặc thiện nghiệp này thì chỉ có thân nghiệp ừ, là là không có đúng ạ dạ. à, con xin được trả lời như vậy có gì thì mong thầy ừ, chỉnh sửa thêm cho con ạ đúng không quý vị hello đúng không <laughs> rồi em rú rồi nè em ru đúng không <laughs> gần đúng đúng gần đúng ghi thân tạo ác nghiệp hoặc thiện nghiệp thì khi đó có bao nhiêu loại tôi cho cho cho pháp người làm cai nói là xíu cho rõ có bao nhiêu loại nghiệp là nói xíu nữa lấy lấy điểm ờ, đoạt giải quá quân luôn mời pháp người làm cai lên bổ túc theo cái nữa lấy giải quá quân rồi dạ thưa thầy là có có ba cái cái cái cái cái hành động như là uh, không phải là ba bất động hành mà là ba cái cái hành như là uh, uh, còn lại quên phi phúc hành phúc hành và bất động hành dạ con uh, con trả lời là như vậy thưa thầy thì phi phúc hành ở đây thì là những cái uh, là tâm sở à cái tâm sở tư là đi trong uh, 12 tâm bất thiện thì được gọi là phi phục hành thì họ hành động tạo tác những cái nghiệp bất thiện đó. Ờ, còn ờ, tâm sở tư mà đi chung với những cái tâm ờ, đại thiện này thì à, với cả những cái tâm thiền này thì gọi là những cái tâm thiền sắc giới này thì thì gọi là ừ, phúc hành thưa thầy còn những cái à, còn tâm sở tư mà đi với những cái tâm vô sắc giới này thì à, sẽ gọi là bất động hành dạ cho nên là có ba cái hành này ba cái sở hành này thì à, con xin được trả lời như vậy ạ chứ không phải là do thân tạo à, thân nghiệp mà là nó là do do do tâm tâm ý dạ, con xin được trả lời như vậy à, à, tiếc quá không lấy được giải quán vương tiếc quá <laughs> chút xíu là, là, là mời cô Meta coi, coi là đúng không nha rồi tao rồi Rồi ta giờ ta lên chưa Rồi mời cô ta ráng lấy 10 điểm cô ta Pháp nguồn lò cai ờ, bắt hụt rồi <laughs> cô ta lên kìa dạ nam mô bổn thầy dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh kha dạ dạ con xin đọc lại câu hỏi số 6 khi thân tạo ác hoặc thiện nghiệp thì khi đó chỉ có thân nghiệp phải chăng dạ à, khi mà thân tạo ác nghiệp hoặc thiện nghiệp thì con nghĩ là không có phải chỉ có thân nghiệp không mà phải có ý nghiệp nữa thầy và nếu mà thân tạo ác nghiệp thì sẽ tạo ba cái cái cái cái nghiệp ác về thân đó là cái thân uh, sát sanh trộm cắp tà dâm rồi về về khẩu thì là uh, nói lời uh, à, nói dối nói lời hung ác thọc nói lời à, phù phiếm rồi về thân khẩu ý rồi ý nữa thầy là ý thì có tâm ý ác sân uh, sân ác tà kiên ác rồi bây giờ nếu mà tạo nghiệp thiện á, thì đó là tạo nên cái um, phúc hành là do tâm sở tư đồng sanh với các tâm sở đồng sanh với các cái tâm thiện dục giới và vô và sắc giới tạo nên cái à, phúc hành và nếu là à, cái tâm sở tư tức là đồng sanh với một trong cái bốn tâm tâm thiện vô sắc đó, thì sanh ra bất động hành và dạ, con và ờ, dạ, con nghĩ là là con thêm một phần nữa là khi thân tạo ác hoặc thiện nghiệp thì khi đó chỉ có thân nghiệp phải chăng thì con nói là không phải chỉ có thân nghiệp mà có ý nghiệp là như vậy và dạ, con xin thầy chỉ dạy thêm ơi xa thú xa thú giờ có câu cuối cùng câu chót mình, <laughs> gỡ điểm được chứ thôi nói vòng vòng lát thật lắc rồi thân tạo ác nghiệp mình đang thân thôi cái thân mình mình đang làm cái thân thân tạo ác nghiệp à, hoặc là, tạo thiện nghiệp à, thì khi đó chỉ có thân nghiệp phải chăng thì, thì nó không những có thân nghiệp mà nó còn có ý nghiệp à, có cả hai ý và thân ha ý nghiệp và thân nghiệp rồi mình nói vòng vòng vòng lát nó, nó, nó đi xa quá đặt lắc luôn <laughs> đang nói thân rồi chứ không nói khẩu nói khẩu dầu chi nói lên bất động hành chi nữa nói tùm lum thật là <laughs> đó, có quả với nghiệp chứ không phải chỉ thân nghiệp rồi còn người ta nhờ câu cuối cùng à, gỡ gỡ vốn à, cuối cùng à, đoạt được 10 điểm giành được 10 điểm ờ, là xa thứ xa thứ xém xíu tiêu có <laughs> nhiều vòng là tiêu mà nói nói vòng vòng là thật lắm rồi còn nữa còn mấy câu nữa mai cho câu hỏi không để cho quý vị ai được nhiều điểm nhất không cô mấy ta là được nhiều rồi 25 mươi không cô mấy ta được 25 à, Pháp Nguồn Lào Cai là 15 à, gì cô Mai được 15 hả cô Mai được 15 hả vậy là cô cô cô mấy ta đang dẫn trước nha rồi câu 7 một người đang ngủ một người đang ngủ một người đang ngủ chim bao một người đang ngủ chim bao thấy mình đang rượt đuổi đánh người khác mình đang rượt đuổi đánh người khác như vậy người đó tạo thân nghiệp hay là ý nghiệp rồi là tạo thân nghiệp phải nghiệp rồi dành lên tranh tranh thủ nha rồi mời cô mấy ta lên <laughs> dạ nam mô bút tha dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh kha dạ dạ con xin đọc câu hỏi số 7 một người đang ngủ chim bao thấy mình đang rượt đuổi đánh người khác như vậy người đó tạo thân nghiệp hay ý nghiệp dạ con xin trả lời là về cái loại chim bao đó thì không có tạo nghiệp gì hết cho nên không có tạo thân nghiệp hay ý nghiệp gì hết thưa thầy con không biết là có đúng hay không xin thầy chỉ dạy ạ à. Dạ, và con xin trả máy lại cho thầy đúng không quý vị đúng không alo alo đúng không xà thú xà thú là 10 điểm nữa ha 10 <laughs> điểm nữa là nhiêu rồi là nhiêu rồi à, không biết bao nhiêu là cho Nguyễn 35 điểm hả chà wow là <laughs> này ngon ha 30 điểm ha <laughs> xà thứ xà thứ rồi câu số nãy số mấy này ha câu số 8 hay tới câu số 8 ha <laughs> câu số 8 tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời à tưởng tượng về hoang tưởng C là mơ tưởng D cả ba sai e cả ba đúng e cả... à, à đúng rồi đâu ai rồi, ờ, lên, lên, ờ, cầu đấy quá lấy 10 điểm rồi mỗi ờ, lúc tóc còn lật cái lên đấu với cô ta cái lực 25 rồi còn trúng con này cái là bằng rồi đó rồi <laughs> à, mời pháp nguồn lật cái coi Dạ, thưa thầy, tượng nào đưa ừ. đến sự tai hại cho đời tưởng tượng hoang tưởng mơ tưởng cả ba sai và cả ba đúng dạ thưa thầy thì những cái tưởng này thì nó đều là không có thật cho nên là cả ba cái tưởng này đều là là nó đưa đến sự tai hại cho đời là con xin được ờ, trả lời là đúng dạ. rồi chưa được rồi chưa giành được giải quán quân rồi tụi mấy ta muốn lên đó không lấy điểm nữa không tụi <laughs> ta lấy thêm 10 điểm nữa là đoạt giải luôn suy nghĩ giúp người ta Dạ thưa thầy, con xin gợi ý cho lớp cho nó hào hứng ha. Như thầy họ nói cái câu này, tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời. Một là tưởng tượng như tưởng cá, như tưởng vôi quan tưởng thì như đi lang thang, còn mơ tưởng là mơ tưởng gì. Ừ, mơ chúng ta mình nhìn nhìn chiếc xe đạp mà mình tưởng mình chạy chiếc, chiếc xe hơi. làm <laughs> Mấy cái này. Còn con chỉ góp ý gì thôi <laughs> dạ con xin xuống mít <laughs> rồi con hồng mai lên dành dành 10 điểm cho bằng nghĩ đó con hồng mai hồng mai đó rồi mời con hồng mai Dạ, con xin đọc câu hỏi của số 8 tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời A. Tưởng tượng B. Quan tưởng C. Mơ tưởng D. Cả ba sai E. Cả ba đúng Dạ thì con thấy là D là cả ba sai vì nghĩ những cái tưởng này thì không không không có đem đến sự tai hại cho đời thì chỉ con nghĩ là cái tưởng điên đảo á, mới đem lại sự tai trời à, cũng à, chưa được lắm à, chưa được à, đoạt giải được chưa được lãnh được 10 điểm được à, đúng bài đàng hoàng mới được cái của ta sao mà của ta của ta giờ, giờ chưa suy nghĩ ra rồi quên hết trơn học như quên hết rồi rồi mời pháp nguồn làm cái dạ thưa thầy có phải là ừ, nếu mà trong cái tưởng này sự tưởng tượng sự hoang tưởng và sự mơ tưởng này thì thì ờ, theo con thì cái sự tưởng tượng và sự mơ tưởng thì cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì à, vì đến sự tai hại cho đời mà cái sự hoang tưởng cái sự hoang tưởng này thì nó mới đem đến sự tai hại nhiều ạ bởi vì là cái sự hoang tưởng uh, của của người ta thì người ta sẽ sẽ như là cô Ờ, như là cô ờ, gì đấy vừa nói là cái cái cái điên đảo tưởng đó, thì cái sự hoang tưởng này nó nó là nó là một trong trong cái cái cái cái cái cái điên đảo tưởng đó thưa thầy thì cái sự hoang tưởng này nó sẽ là là gây cho ờ, sự tai hại cho đời vì nó nó nó hoang tưởng nó nó nó nó, nó như là nó nó nó họ nó nghĩ về những những cái sai trái đi đó thưa thưa thầy nó sẽ hành động những cái việc sai trái dạ, con xin được trả lời như vậy chưa được chưa được nói đi đảo tưởng là mình nói chung chung vậy thôi học có chi pháp rõ ràng ha à, còn ai nữa rồi mời chúng tâm coi dạ thưa thầy con nghĩ câu này con nghĩ là chắc chị nhung chị biết á chị nhung biết á tại vì theo con biết con học chi pháp á thì giống như trong tưởng á, thì nó có ba tưởng thì mình học á, mình thấy một là tưởng đúng hai là mình tưởng sai ba là mình tưởng điên đảo mà trong cái câu này thầy đưa nha, đưa ra toàn là con thấy toàn là tưởng sai con à. toàn tưởng tượng quan tưởng và mơ tưởng là tưởng sai còn nếu mà nó tưởng đúng với tưởng điên đảo mà trong này cũng không có tưởng đúng và tưởng điên đảo là như thế nào con nghĩ là cái câu này chị con nghĩ chị nhung chắc biết chị pháp đó. em mời chị nhung nghe chị nhung chị nhung lên giải thích dùm ha chị nhung dạ em xin xuống bích ạ à. tưởng lên đảo và kiến lên đảo đó là à, tâm sở tà kiến dạ con cũng quên nó có ba cái tưởng mà nên à, em đến tai hại cho đời nhưng mà con chỉ nhớ có hai là tưởng lên đảo và kiến lên đảo còn một cái tưởng thứ ba nữa là con quên rồi thưa thầy dạ con uh, kính nhờ thầy à, bổ túc để con nhớ con kính tri ân thầy <laughs> Ừ, chưa được chưa được cô mới ta ráng cô mới ta còn có chút xíu nữa là giật giải quán quân luôn cô mới ta nó mất rồi học lâu quá chắc quên hết rồi nhắc nhở là, là Tina Tina mời Tina Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi à, tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà cô tu nữ, con kính chào thầy và đạo tràng. Dạ, câu số 8 là tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời, tưởng tượng, hoang tưởng, mơ tưởng, cả ba sai, à, hay là à, xin lỗi D là cả ba sai, E là cả cả ba đúng. Dạ, cái cái tưởng tượng mà để làm hại đến uh, cho đời đó là uh, là dục tưởng sân tưởng và não hoại tưởng thì nó làm cho cuộc sống nó ờ, bị đau khổ bị ờ, bị ờ, bất lợi yeah. Dạ. thì uh, đấy là câu trả lời của con thưa thầy xà thấu xà thấu hay quá vậy ta tina hay quá vậy ta có ba di pháp rõ ràng dục tưởng sân tưởng và não hại tưởng nó mới làm hại cho đời ha nó rõ ràng ha rồi vô cô meta không bắt được cái này nhưng mà giờ cho điểm nãy giờ nhiêu rồi à, chính tâm cô meta nhiêu meta 35 phải không cô mươi lăm còn ngày pháp nguồn là cái nhiêu pháp nguồn là cái hai mươi lăm còn tina nhiêu tina nhiêu thì nay 25 luôn wow à, vậy là cô ta là đoạt giải quán quân rồi thì nay có 15 hả rồi <laughs> hôm nay cô ta là là cũng đoạt giải quán quân ha đứng đầu lớp ha xa thứ xa thứ tặng bông cho cô ta đây bây giờ hôm nay cô ta giỏi quá à, 35 điểm mà đoạt giải à, quán quân cái này ha rồi rồi xa thứ xa thứ cô bạn rồi do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lâu, sắc đẹp, sức mạnh, à, trí tuệ và sớm thành tựu chánh trí đồng niệm nhau các thể. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầy Vậy, Nam mô Sẵn giá. Rồi, xin tạm biệt lại cho MC. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Maya, Nam mô sang giá. Chúng con kính tri ân Thầy Kinh đã giảng dạy vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính chúc Thầy luôn được an vui. Con kính mời Đạo Tràng cùng con sám hối sau khi nghe Pháp. Un ta Untamange na wande hang Padapan sung varuntamang Punte yo kalito tu Punto kamatutang mamang Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chỉ thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, của xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con.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 Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ka re bu ti ka re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu bu chi ta son thing ka ron te tha vi ha ra man da le thế ra cha man cha na wa ka cha vinh ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka Dhamma cha desa nikama cha insara sampana bhuta sukita bhavantu te cha la puja ye cha pincha andam sambhava sangse da jata atha wo pakatika niya nikang khamma warang cha te sampe tung khan chakka huntu samkhayam thatu chiran satang thammo thamman tharaja pungala sankho ho tu an tha ya cha hi ta ya cha am ra amhe tu san thammo sampe vi thamma nay ya sama punayama thamma niyam yam pa wa di we di te